rồi chào mọi người chào anh em hôm nay à, được cái chép nè chép này à, này dắt sáu mươi mấy á ok ok không có cái thứ kẹp đâu so tay rồi sáu hai tương đối về đi số 2 rồi nó cháy nè nó ngạt luôn rồi tư nè rồi dòm dây nó không cháy ra được ha nó bị lệch bên à, nó bị lệch bên giờ mình sẽ đục ra đục ra để mà mình nối từ lại dán từ lại chiều cái này lạng quạng giặt tay như chơi ấy nha Đây. ở trong này thì à, ở sau này cũng lợt luôn nữa rồi bây giờ trước tiên à, làm thịt nó cái này cái đi vào nữa cho nó hết keo cái đi dán từ lại không được sát ở dưới này nó cũng lệch luôn nữa mà dưới này nó không đánh đổi lát coi đục nó ra nó được thì phải cân lại luôn canh mấy cái này là dễ bị dập tay nữa vợ chồng ờ, thôi không thờ không sang à vợ chồng ờ, thơm không sang à vợ chồng phúc hiền á rồi nè phút không có sang sao mọi người đợi mình nha để mình cạo cho nó đẹp cái cái dáng cho mọi người xem à, đây là mình à, đã cạo sạch keo hết rồi nè à, mọi người à, trà xong á mình phải lấy nhám nè à, mọi người trà vô cho nó sạch đừng cho nó còn có miếng bợn nào nữa đoạn mà mình bỏ xuống đó, cho nó sát ha thì ờ, ở đây mình hướng dẫn thì mình làm những cái ờ, vật dụng gì đó đoạn mà cho nó ờ, gần gũi nhất ha chứ mình không có dùng thiết bị gì hết còn đây là những cái lớp mình chặn nè à, mình chặn vô đây đó, mình bỏ vô cũng được nhưng mà ở cái lo này á <clears throat> mọi người nhìn thấy cái lồng từ đây qua đây thì mình ốm thử cho mọi người xem à, đây nè cái này là mình lấy từ cái mẫu anh đây để mình cho mọi người xem cho nó dễ ha à, mình cắt hẳn như, như thế này luôn là nó bằng rồi mình ốm thử chứ còn cái này mình bỏ vào thử mình thử không có được cái à, thì mỗi người mỗi làm mỗi cách nhưng mà với mình thì mình chưa làm như vậy nè à, thì bây giờ nếu mà mọi người có cái ống gì đó mình chùm vô cũng được nhưng mà nếu mà làm ít á thì lại mất công mà làm nhiều á à, làm nhiều quá thì mình kiếm từng cái từng cái nó cũng cực à, còn mấy cái lớp này mọi người mua trên thị trường thì chắc không có đâu lại này mới sinh vợ chai nước rửa chén cắt ra nè à, bởi người ta không có bán chơi nước rửa chén đâu à, kiếm một lụm à, như thế này thì ở cái lo này <clears throat> mình lắc về gì nè mình bỏ vô nó cũng không có điều được đâu mình thấy rồi trừ khi những cái nào những cái nào mà nó đều đều á à, như cái lỗ này nó nhỏ nhỏ nó nhỏ vừa vừa á thì được chứ còn mà như vậy là mình thấy không được do đó là mình dùng cái cách khác mình kiếm cái gì đó mình ụp lên đây cho nó vừa luôn nha ở đây ở đây mình có cái nắp này. Đó. ụp lên cái nó cứ ngắt luôn ha Đó, mình tại cho nó sát xuống cái này là cái nắp của cái chai này Đó. để mình sẽ bỏ lên nha bỏ lên rồi bỏ lên mọi người cẩn thận nha dập tay còn à, đối với cái dòng chép này thì mọi người dùng keo AB được nha nhưng mà mấy cái bát thì dùng cho AB thì nó cũng hơi khó ờ, ở đây mình sẽ <clears throat> vào ít keo ha ờ, người đợi mình tí nha để mình lấy cái cho keo nó chảy xuống cái keo nó cũng gần hết rồi đây là mình <coughs> dùng keo AB này. dùng keo này mình chế vô mình ở đây thì gần khu công nghiệp cái đó là keo AB nó cũng rẻ <laughs> qua một đống tháo cái này ra luôn đi cái này là cái nắp keo nha mọi người Đó. còn cái này nè mọi người nhìn bên đây nè nó bự nè bên đây nó hơi nhỏ này nha nhưng mà nhỏ cái kiểu này thì nó vẫn vừa vừa với cái lớp keo nó lớp khuôn nè do đó mình không có ấy cái keo cái cái khuôn này nó làm không có được chuẩn nha khuôn này nó làm không có chuẩn lắm rồi bây giờ mình sẽ tha nha dạ, tha một vết mỏng tha đừng để cho nó đấy vào đây nha sao cái này nó nó bung lên ngoài vậy cái này à, nó bung lên vậy là cũng được nhé rồi dạ, mình sẽ sao mà được cái này nó vừa luôn hết mình sẽ tha à, tha ở ngoài này cho nó nhiều một tí ra ngoài này nhiều một tí tại vì cái lớp này nó dày nè cũng lại bung lên nữa thôi cho nó xì ra ngoài nó cũng được không có gì nếu đừng bỏ vô trong là được chai mình mua 50 ngàn mà xài biết mua lâu luôn cái tiếp ba mấy ngàn xài mấy ngày hết rồi sau một ngày rồi cái mình mới quay tiếp mình tháo ra cái này nó hơi bóp đơn giản nhất luôn ừ. mình còn nhiêu keo á mình tha cái viền này cái viền này đừng cho nó hở nha hở không tốt à, nó xì keo là sát luôn ha nó không có ra không như cái nhà khách cái này chắc mình phải đợi một ngày thì à, không có cái này thì mọi người cứ tìm cái gì đó tìm cái nào mà nó <clears throat> cái này cũng được nhưng mà cái này nó mềm với à, do cái à, cái lỗ dưới rồi bây giờ mình sẽ để gì nè để gì cho mọi người xem nè mọi người thấy à sát luôn nè ha đây sát gạt luôn ha à, sát dày là mới được nha rồi vậy thì à, mình để à, sau ngày đi rồi mình sẽ làm tiếp đây, à, nó đã khô bây giờ mình sẽ lại nó thử ha nó có độ đàn hồi mà nếu nó không lên nữa mọi người lấy cái miếng nước sôi mình tưới vô cái nắp này là bắt đầu nó giãn nở ra cái mặt sức mà kéo lên Đây. rất đẹp rồi mọi người mọi người nhìn này. rất là đẹp luôn Thấy không? quá ok mọi người nhìn kỹ nha hầu như là nó đều 90 phần trăm hơn 90 phần trăm luôn đây. đây mình dán lại cho nó chắc thôi để mình kéo cao ra mình làm kéo AB mình cũng không tin tưởng hết nhưng mà với chép thì cũng ok Đấy, như vậy thì à, lúc này mình sẽ lấy cái dáng mình dán nó lại cái đang ưa quá ok à, như vậy là mình dán vô cái đó là lụm lên rồi để mình đi à, lấy cái nhà coi côn nó có không không có thì mình thay cho luôn ừ. nó cực nó cực chỗ này ha rồi đợi mình nó à, hết cái à, cái cái quấn như thế này rồi hết cái à, cái lồng thì mình mình sẽ mua cái này ha mua cái vòng không và mình, mình gắn luôn ha gắn như đây mình gắn cái này to nữa ha không cần cũng được nhưng mà này luôn cũng đã khỏi ờ, dán vô nó không có bị cộm cái này nè cái này là mới khó nè. mọi người nhìn thấy nó cái gâu nữa cái khuôn phin à, nó đắt hơn là cái khuôn à, nhôm à, cái chỗ này nè mọi người canh nó à, rất là dễ bị lệch nha tại vì mình tháo ra là mình phải chà rồi cái vòng cũ nó là nó nó, nó mất rồi do đó là mình à, canh cái này là phải dùng cái con mắt mình hoặc là lấy thước lấy cỡ ha ở đây mình vẽ này vẽ ra cho nó à, cong trên đây nè khóa này rồi, thấy không rồi mình sẽ bấm vào rồi và mình canh cái vòng lỗ là chính xác luôn đó mọi người vòng nhỏ nào mọi người giờ à, cái chỗ này nè chán quá hả? đây nè đây là nó vừa tới mép nè cái này nó vừa tới mép nè bên đây nó vừa tới mép nè thấy không thì mọi người canh dưa tới mép là lụm và mình so sánh lại một tí xíu à, tất cả các ờ, các đường chấm đó. nè thấy không và mình lật lên cho mọi người xem thấy không đều ra luôn thì là mọi người canh ngay đường chấm nha à, cái chép này thì canh ngay đường chấm này vừa tới đường chấm này nguyên một cái vòng tròn luôn nè là ok thì cái này thì mình mình à, dán bằng keo con chó nha pha trên này miếng pha rồi mình can nó ra và chắc chắn là nó đều kêu là mình mới mua này mọi người mua về á, sang qua cái cái lọ khác chẳng hạn như là mấy cái chai nút nhỏ mắt rồi đó mình bấm ừ. bóp xuống mình bóp xuống nó chảy xuống là ok 嗯。 bóp chạy tới chạy luôn đó. ok hôm mà nghe gì không hả hôm nghe bên bà báo không bên bà báo thằng à, nhà trọ bà báo nào nó nó quậy nó điệt mẹ bả hay gì đó con của ông Đức lại hỏi thằng thằng nào thích bước ở đây mà mấy thằng này nó sợ ông đào ông đào về nó nó nó lộng nhiều đứa nó chuyển đi ông cha tự chuyển luôn ừ? nhiều đứa tự chuyển luôn chị không đập tới bà Ừ. trốn đi nó nửa khuya nó đi mua rượu mua rượu cái à, bà không bán cái nó đây nó địt mẹ bà nguyên à, nguyên thấy sọ sọ ra à, mà ừ? à, đây đây đây đây ba cái lỗ này mọi người thấy nó bây giờ không canh được nha rồi, mình chỉ canh tại vì siết ốc á đấy còn ở trên này nè trên những cái con này là nó không thể nào mà nó <laughs> nó, nó mòn được ha rồi đó mọi người thấy không mình tìm một cái điểm nào đó mình canh làm cho nó dễ dàng chứ không có cái không có người nào mà có con mắt mà canh tự canh mà chính xác được mình phải dựa trên cái điểm nào đó đây đây à, mình đã hàng vô rồi nè Đấy, giờ bây giờ mình sẽ ở đây thì nó gắn cũng dễ ở đây nó có ba lỗ thì nó tương ứng với ba cái lỗ này Đó, thì mình bỏ vào ba lỗ mình lấy cái mũi mình chụp lại lại mọi người gắn chỉ gắn gần gắn hai con thử thôi mình gắn hai con nữa mình thử Dạ. Ừ, sẽ thử cái tiếng của nó như thế nào. tiếng của nó ra như thế nào để lấy đồng hồ số ô lấy đồng hồ kim ít nhân một nghe nó lớn hay không hay là nó không lên luôn